bình tân thì nó hơi chậm chốc đỉnh à, để, để để để bình bình tân thì để máy vip còn ở bên ở đây thì nó nó vip cũng có xong rồi những cái máy mà lạ lạ cũng có nữa đây là đây là một cái máy mà nó nó nó nó cũng không phải nó lạ gì nhưng mà giờ ít ai ít ai người ta trang bị tại vì sao tại nó tốn chỗ và thứ hai là nó nó nó nó, nó gọi là dạng mà nó xa xỉ không thì ví dụ dân chơi nó dám chơi thôi cái máy là kêu là hack swat hack swat các bạn sẽ thấy cái phiên bản máy này ở TH là quận 6 hồi xưa có hồi xưa là máy nó kết hợp hai trong một giữa led press và HH squat ở cái động tác HH squat này là động tác luyện cơ nha nó không chuyên về trend nó không chuyên về sức mạnh như bài squat mà nó là luyện cơ còn bài squat thì toàn diện hơn còn bài này nó phân khúc là luyện luyện là sao tức là chúng ta hành hạ cơ bắp chúng ta ở một cái răng nào đó ở một cái góc độ nào đó để cho nó nó, nó, nó đẹp thôi biêu nó để cho nó đẹp chỉnh chu tỉa đó đồ đó bài này nó vô cả chân luôn mông nó thì ít hơn nên bài này không phù hợp cho phụ nữ thằng nào mà chỉ con gái tập bài này tao đá chết đó con gái tập bài này nó bự cái đùi nó xấu ba con gái người tập bài squat là đẹp bài này không được nha con gái không có chơi hát squat nó nhớ bài nào chơi được thì chơi chơi không được thì nó rõ ràng yes. vô cái đu đu đi bài này sẽ khó tập hơn nó khó tập bài squat là cái thằng kia nó quát rành rồi mà qua đây nó hát quát chưa chắc được tại vì cái bài này nó là bán free quay tức là nó free quay một phần thôi chứ free quay tất cả mà nó cái cái cái cái, cái form người nó xuống nó hơi lạ lạ bình thường con người ta đứng thẳng vậy đỡ chóng mặt giờ đứng xéo xéo cái gì đó <laughs> đạp kỳ đó đó đã như vô minh họa đường đi cho bạn này nó ăn vô cơ ngoài cơ đùi thấy không ách rô ách bích gì đó nguyên mảng này luôn rồi sao một chút bắp chuối với mông hầu gì rất ít ở ờ, một mức tạ vừa phải bà này không tập nặng mấy đồng chí mấy đồng chí tập nặng nó đè cho lùng người luôn á hồi nãy chị nói làm sao ta mặt phải là vô người mặt trái là vô thiết bị nó thấm vô máu rồi nó không có lộn được bảo đảm đi bạn nhìn đi sao thấy đó khi xuống là cái form người nó phải thẳng nha các bạn bây giờ mình giả bộ xuống đó nên kinh nghiệm của duy là để để chân phải để mặt ngoài không để ở đây để ở đây xuống nó gãy khớp chết bà không đúng không đúng kỹ thuật để rồi nè Đấy không đó đầu đầu đầu tựa vô đây đẩy lên kịch khép hai cái cây vô hai cái kiến lấp kỳ quá ba từ từ từ các bạn tại vì á di soát khỏi cái đuổi cái quận chạy lên nó chạy lên kỳ quá Rồi, ok từ nha rồi rồi chỉnh chu lại ê cái này là cái thế khó nha duy mới giỡn được cho bà cái thế lại bị khóa khó nó bị khóa khớp chỗ này hoàn toàn không có miếng lực nào cả để nó đè một cái lùm luôn á tại vì mạnh á với mới chơi vậy thôi đó khép vô kịch rồi cầm nè xuống nè nó ủa sao khó tập cho ta đó không tới đây cũng đủ răng rồi nè tới đây cũng đủ răng rồi tới đây cũng được bài này rất khó khóa lắm như vậy mới là khóa nè bạn nhìn cái vị trí khóa khớp nhưng mà tôi mạnh nó tôi khóa không sao đâu tôi khóa bốn cục tôi mới chết tôi khóa hai cục tôi mới chết đâu đây khóa khớp đây đúng khớp nè giữa cái khóa khớp và cái không khóa khớp đây là khóa khớp đây là đúng đây là khóa đây là đúng đây là khóa đúng khóa đúng khóa đúng gì hết mẹ ngu luôn rồi tới đây đủ răng đó lên tới đây hết full răng ở đây là háp răng cái vùng nào tập vậy là háp răng đó háp một phần nữa đó full răng đủ răng cũng nhức đầu lắm đủ nhưng mà chưa full đủ đủ sướng á full là khác rồi xuống lên xuống lên được quá mà ý nói gì khớp gối nguy hiểm khớp gối nguy hiểm bạn tập cái này bạn phải thả lỏng khớp gối có mấy thằng lần đầu tiên làm chuyện đó nó căng cứng á mấy bạn tâm lý nó cứng nó căng cứng nó không có quyển chuyển mềm mại được nó xuống như này má nó làm nghiêm túc quá mà chính cái nghiêm túc nó mới chết thả lỏng xuống bình thường à, à, à. nói chung nhẹ quá chán quá lên tạ giùm anh đi phong đắp bò nha ok các đồng chí cái à, bài này có một chỗ phải chỉnh vị trí máy đó là này nè thằng nào lùng á chỉnh lên lùng nha lùng chỉnh lên phần cao chỉnh xuống di cao lên di chỉnh thấp thấp lùng chỉnh lên tập sai là hãy khớp tập sai là hãy khớp nha cái này nó cũng có bảo hiểm cái cây này là cây bảo hiểm nè này không có chết đâu sợ không chết sợ thôi không chết gì bị đè chết gì bị sợ tự nhiên xuống để bung cái má ép tim bài này à, có thể đeo đai cũng được không đeo đai cũng được bây giờ duy chỉ bạn tới vị trí lưng nãy nằm thôi đâu thấy lưng đúng không chân nãy chỉ rồi để đây full răng hấp răng chưa rồi cái lưng cái lưng lưng bao giờ cũng phải để được cây hàng vô đây nha lọt lọt vô đây nè cái lưng nó không được tựa sát cái lưng nó phải võng không vị trí lưng quan trọng thằng nào tựa vậy là chết bà đấy nha ông nội vô Hi. ép vô xuống nó tạ nó đúng sức rồi đó nó phê phê rồi đó dồn lực của gót nha giả bộ giả bộ bị đè đi đè đi mình diễn một lần thôi đè đè đè à, à, à. động lại cái rồi ủa còn sống hả what what the hell chỉ có máy thl thôi máy ba cho khách đè chết luôn máy dẻo thật chứ công nhận dẻo thiệt bạn thằng nào đè mà cái thế này á là cái như nó, nó, nó té kháng rồi ê đừng quay mày xong kìa à, đúng là tai nạn chứ tập gym mà bị tai nạn hoài sao khỏi con này trời nó nói cái bài tập hát quắc này đó nó tạo cho bạn một cái cảm giác hoàn toàn khác so với bài squat truyền thống thì cách tập bài này chúng ta nên tập sau bài squat chúng ta dành à, thời lượng à, sức mạnh độ tập trung tỉnh táo thời trai trẻ tinh túy nhất của chúng ta vô cái bài squat tập xong mỗi qua đây tập lại bài này hai hiệp thôi cũng được hai hiệp tập mức tạ vừa thôi thường thường á thì cái mức tạ bên đây á thì nó sẽ bằng mức tạ bên kia bằng là đẹp đừng có ham hố đừng có nhìn mấy thằng nó ờ, trâu mộng ở trên mạng rồi nó bị đặt nó làm màu chụp tấm hình này nọ kia dễ ghép thêm tạ đó ba <laughs> giỡn hoài mấy thằng photoshop đủ tình chuối ghép méo tạ ví dụ như vợ dễ lắm bạn mấy anh chụp hình á thường thường á nó tập uh, chừng ba cục thôi nó diễn cho nó sâu vô đó nó vô toilet nó tắm nước cho nó ướt mồ hôi ra nước nhìn như mồ hôi vậy đó xong nó diễn sâu vô xong rồi nó chụp về photoshop ghép thêm 30 miếng má mạng kìa chặt ghê vậy ba còn còn khi mà tụi nó chụp hình á tụi nó không không có tập nặng đâu tập nặng nó sẽ mất đi cái thần thái tập nặng là phải quay video phải máu đi nữa wow wow wow wow rồi vô nha mấy đồng chí hồi nãy là bị tạ đè đúng không má con nào tạ tạ đè hoài không chết trời nope. nãy mới đè bên kia cái <laughs> vô vô áo đè lùng người luôn nổi phá dậy sao lên dậy sao lên ê này lên sao mày má ác thiệt chứ này như full swat tình yêu vậy đó má ơi chết rồi má sao lên mày ê lên nổi nào cho tiền tao không nope trời ơi không lên nổi luôn mày ơi ráng không ráng không mày ráng lên không mẹ ngu cái sao gán tháo tạ rồi lên anh phong mẹ điên thì ngu sao gán <laughs> cái này là vị trí chết rồi ba quá giỡn hoài đừng có ráng nha mấy bố ráng nói sao đủ xui à, rồi gắn tải vô cái vị trí vừa rồi là vị trí chết giống như bài sun quắc vậy đó tập này nè lên muốn tạo quá nặng chết ngắt ngu gì lên 120 kg cho bộ giỡn hả ba thật ra bài này nó cũng có gì nguy hiểm các bạn nó bảo hiểm hết rồi nhưng mà những những cái mà di à, diễn trong clip á minh họa trong clip thì các bạn cố gắng các bạn tập theo và tránh những cái sai lầm lên đo tạ đo tạ đo tạ rồi chơi thả lỏng khớp nha quan trọng nhất bài này thả lỏng khớp tới đây nè dừng sôi sôi luôn rồi Ôi tập tầng này gió mát thiệt bạn Gió ngoại đùa gió mát ghê Diễn thôi, ý nó là tụi bay tập vô, tụi bay thở vậy đó Tụi bay tập mà để vô, tụi bay thở vậy đó Còn hình như Nguyễn Kim Chúa rồi, tập đóng diễn thôi Hết clip rồi, cắt ngắn, camera nó giận Like, share